thì anh em biết rồi bây giờ hiện nay em đến sân chơi người ta để chạm tay vào hột hay là luồn nắp đĩa quân hột vào rất là khó thì cái máy này nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu cho anh em nó sẽ giúp anh em đánh bại mọi sân chơi mà không để lại bất cứ tăng tích gì đấy thì cái máy này nó rất là nhỏ gọn đây đấy bằng hai đầu ngón tay tôi đây nó rất là dễ dàng để em ngụy trang vào trong người thì nói qua về cái máy này nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra và phân tích cái âm thanh đấy phát ra đấy là của mặt nào và báo dung cho biết được tài hay xỉu thì cái máy này nó báo một dung là xỉu hai dung là tài đấy cái máy này nó có thể nghe và phân tích được tất cả các loại hột tài xỉu em nhé hột trọ hay hột công chuyện đều được hay nắp đĩa gì cũng được thì clip này tôi sẽ hướng dẫn anh em và test thử cho anh em trên ba loại hột tài xỉu và ba cái đĩa một âm này thì ba cái đĩa một âm này nó cũng tác dụng là chống lại tất cả thể thợ nghe anh em ạ thì tôi chuẩn bị cho em là một số hột trợ do chính tay tôi bua phá góc cạnh đây à, tôi sẽ ngoái lên này à, ngoái đều lên và sẽ dùng đũa để lấy ngẫu nhiên ba hột bất kỳ lấy ngẫu nhiên ba hột bất kỳ này đấy tôi không chạm tay vào hột em nhé đấy em lưu ý đến sân chơi người ta cũng không cần phải chạm tay hột chỉ cần mang theo cái máy nghe này tới sân chơi đấy và ngồi ở phạm vi là một mét rưỡi đổ lại cái phạm vi nào mà tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là máy để trong người nghe được em nhé đấy em lưu ý tôi với cái máy nghe của tài xỉu này đó là công nghệ mới chống mọi tiếng ồn cho anh em giúp anh em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn anh em đều thể chơi được nhưng anh em lưu ý này ồn ở cái mức độ mà tai em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy để trong người sẽ nghe được em nhé còn ồn như kiểu vào ba sàn đấy nó áp mất cái âm thanh của hột đi thì không có cái thiết bị nào có thể nghe được anh em ạ thì trên tay tôi đây là thanh lâm châm trắng này lâm châm trắng rất hít em nhé tôi sẽ thử đâm chân cho anh em à, này đĩa hột không hít đây nắp đây cũng vậy đây, ok nhé nếu nó đồ công chuyện anh em thử nâng chân này chắc chắn nó sẽ hít anh em ạ đấy đây là bộ hột 13 bộ hột công chuyện anh em nhé đấy tôi thử nâng chân này hít này và đây là bộ hột 12 trong đó có hai hột công chuyện và một hột trợ. đấy mục đích của tôi ấy là để test thử trên ba loại hột này và ba cái đĩa này để em thấy được nó rất là hiệu quả em nhé đấy tôi sẽ xoay đèn cho anh em này đây, hột xoay xuyên nhé ok nhé đấy hoàn toàn là bình thường này đấy ok chưa xoay xuyên hết nhé đấy đĩa đây, đĩa xoay xuyên nhé thì ba cái đĩa một âm này cũng đang được rất là nhiều anh em quan tâm anh em ạ này nắp cũng xoay xuyên hoàn toàn bình thường nhé này thì em quan tâm tới ba cái đĩa một âm này có thể liên hệ đấy tôi sẽ tư vấn cho anh em à ok nhé đấy, nắp đĩa quân hột là hoàn toàn bình thường đấy, sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em luôn đây lúc công tắc đây em cũng bật công tắc lên này đấy và để sát với da thịt mình để dễ dàng cảm nhận cái nhịp rung của nó em nhé đây sau đây tôi sẽ cầm trên tay và test thử cho em vài chén em nhé anh em lưu ý nhé máy báo một rung anh em xỉu máy báo hai rung anh em tái tôi như cái tiếng này đây máy báo một rung anh em xỉu tôi xỉu này bảy nút sân chơi người ta sóc dài đều có thể được nhé vì cái máy này nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống địa phát ra và phân tích và báo dung cho em như thế này đây máy báo hai dung anh em anh tài tôi tài này 11 nút ok đấy cái máy này dung rất là êm nhé đây tôi cầm trên tay không hề phát ra tiếng động cho nên anh em để trong người thì chỉ có một mình anh em cảm nhận được cái nhịp dung của nó còn người ngồi cạnh không thể phát hiện được em nhé như tiếng này đây máy báo hai dung anh em tài tôi tài này 10 nút thì nói luôn với anh em này cái máy này nó chuẩn xác được 80 phần trăm và khẳng định em không có cái máy nào chuẩn xác 100 phần trăm nhé vì nó nghe cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra cho nên nó phải có sai số đấy đấy như cái tiếng này nó sai số anh em có thể gỡ cái tiếng sau em nhé đấy khẳng định với anh em là không có máy nào là chuẩn xác 100 phần trăm đấy 10 chén sẽ bao cho em chắc chắn là được 8 chén em ạ như thế này đây máy báo hai dung anh mới tài tôi tài này 12 nút ok đây tôi sẽ để ở đây để em cảm nhận nhìn dung với tôi anh em nhé đấy khẳng định với anh em là nắp đĩa quân hột gì cũng được em chỉ cần mang theo cái máy nghe hột tài xỉu này vào sân chơi là được như thế này đây máy báo hai dung anh em tài tôi tài này ok đây cái máy này chống mọi tiếng hồn nhé đấy cho nên em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì đâu nhé đây tôi chuyển sang cái bộ hộp công chuyện cho anh em à, đấy sóc xong hai ba giây là máy nó sẽ phân tích xong nó báo dung cho em nhé như cái tiếng này đây máy báo một dung anh em mới xỉu của tôi xíu này 10 nút ok không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra máy anh em để không rồi cho nên là anh em yên tâm áp dụng vào mọi sân chơi anh em nhé như cái tiếng này đây máy báo hai dung đấy anh em đánh tài tôi tài này ok đấy đây là để đây để nó phát ra cái tiếng kêu to hơn để em cảm nhận nhịp dung nhé còn anh em để trong người chỉ có một mình em cảm nhận được cái nhịp dung của nó như thế này đây máy báo một dung anh em xíu tôi xíu này 10 nút ok tôi sẽ chuyển sang bộ hột 12 trong đó có hai hộp công chuyện và một hộp chợ anh ạ ngoài ra cơ sở tôi còn tư vấn rất là nhiều đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài ná hay game hết trên điện thoại đây anh em cần em liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em máy báo hai dung đây em máy tài này tôi tài này 11 nút ok đây sẽ cầm trên tay nhé đấy đấy, anh em lưu ý này nên ngồi ở phạm vi một mét rưỡi đổ lại đấy là phạm vi hợp lý nhất máy nó đưa ra kết quả chuẩn xác nhất em nhé như thế này máy báo hai dung anh em tài tôi tài này ok đấy cầm trên tay không hề phát ra tiếng động tiếng kêu đúng không đấy cho nên em yên tâm nhé đây là cái công nghệ mới nhất sẽ giúp anh em đánh bại mọi sân chơi đấy và không để lại bất cứ cái tăng tích gì giúp anh em tự tin đấy áp dụng vào các sân chơi anh em muốn